chào tất cả anh em nha thì ờ, cái video ngày hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu tới anh em tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài thì ờ, ở những cái video lần trước á, thì mình đã giới thiệu cho anh em sơ qua về những cái máy đánh bài về những cái kính áp tròng thì nói chung những cái bộ đồ chơi đó thì cái hiệu quả của nó đạt rất là cao nhưng mà cái khó của nó là đi chơi anh em phải mang theo bài của mình tức là vô xong mình phải bỏ bài mình vô thì mình mới chơi được còn cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái ví đổi bài thì à, cái công dụng của cái ví này thì nó hỗ trợ cho anh em cháo bài đổi bài trong sòng thì đi chơi tiện một cái là anh em không cần phải mang bài của mình theo anh em có thể chơi mọi loại bài bất cứ loại bài nào anh em chơi cũng được thì à, qua năm mới rồi 2020 thì mình cũng thay đổi vô bên trong những cái ví này một cái mẫu mã máy khác thì tất cả những cái ví này đều là máy nhập thì cái máy nhập nó sẽ khác so với cái máy trước đây là nó sẽ êm hơn và cái tốc độ đổi bài nó sẽ nhanh hơn thì à, mình sẽ hướng dẫn sơ cho những anh em nào mà chưa biết chơi cũng như là test sơ cho anh em thấy được cái tốc độ đổi bài cũng như cái âm thanh khi mà mình đổi nó phát ra thì à, mẫu mã đầu tiên là cái mẫu mã của nó nè thì anh em nhìn nó rất là đẹp mẫu mã thì hiện tại mình đang có hai màu màu đen và màu nâu còn à, cả những ví này mình đều độ chế nó ở cái khe này nhà máy nó độ chế là nằm ở cái khe này nói chung nhìn qua bên ngoài thì mình nhìn sơ qua không thể nào phát hiện được đâu còn những cái mẫu ví này thì sạc là đều là chui sạc của Samsung anh em nhớ nha ví Nhật ví tốt ví xịn đều là chui sạc dây Samsung cắm thẳng trực tiếp chưa xài còn cái phần pin của ví anh em chỉ cần sạc một uh, tiếng đồng hồ là anh em có thể đổi được một vài ngày còn sạc mà đầy pin thì đánh phải nửa tháng nó mới hết thì mình sẽ test thử cho anh em coi cái tốc độ đổi bài của nó nè thì mình cứ đưa vô miệng là nó đổi ra nè đây cứ để vô là tự động nó hút vô và nó bắn ra còn cái cách chơi cũng như là cái cách thao tác làm sao cho nó ờ, khéo thì anh em chỉ cần tập trong vòng 30 phút đến một tiếng là anh em có thể chơi được đánh cái này mình không cần phải có kỹ thuật người tay ngang cũng đánh được thua tha lâu lâu chơi lần lỡ thua tha thì lấy những cái dụng cụ này về chơi nó rất là hiệu quả nhưng mà mình nói luôn những cái này là chỉ có đi bắt nai bắt gà thôi chứ còn đánh những cái sòng lớn thì anh em đừng nên chơi những cái này đánh sòng lớn thì mình chơi những cái mà nó kín đáo hơn đây cực kỳ nhanh và cực kỳ em và ở đây nó độ chế thêm một cái nút uh, ra bài tức là khi mà con bài mình cuối cùng mình không cần nữa thì mình bấm ra nó sẽ nhả ra luôn nè à. đấy rất là dễ chơi thì à, bên mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ đánh bài nè chơi bầu cua sóc đĩa tài xỉu thì anh em nào có nhu cầu lấy cái à, những cái dụng cụ này về thì cứ alo cho mình mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em cái cách chơi cũng như là những cái đồ là nó phù hợp với chỗ anh em chơi thì à, có gì thắc mắc anh em cứ alo trực tiếp cho mình qua hai số điện thoại này mình có ba chi nhánh bến xe miền đông sài gòn nè bến xe miền tây và bến xe mỹ đình lấy hàng thì mình cũng khuyên anh em lên tận nơi mình test hàng mình coi cái sản phẩm nó có đúng như quảng cáo hay không và tránh cái trường hợp bị lừa đảo thì bây giờ nó bán những cái mặt hàng này nó lừa người ta rất là nhiều cho nên anh em cẩn thận khi mà đi mua hàng thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha